Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nha anh em. Thì Tiến cũng muốn chia sẻ thêm là Tiến có lập thêm một kênh nữa đó tên là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá VIP này. Đó thì uh, Tiến cũng đã lên cho anh em hai cái video tại cái hai cái trận khai mạc tại giải đấu SEA Games 32. Đó thì vào ngày mai sẽ có hai trận khai mạc diễn ra đó chính là trận đấu giữa U22 Indonesia này cùng với U22 Philippines anh em diễn ra vào lúc 16 giờ tức là 4 giờ chiều. Đấy à, còn cái trận thứ hai cũng tại bảng A luôn đó chính là cái trận đấu giữa đội chủ nhà U22 Campuchia đó sẽ đối đầu với U22 Đông Timor à, diễn ra vào lúc 19 giờ tức là 7 giờ tối nha anh em thì hai trận đấu này à, chiều nay cũng như là tối nay tiếng đã lên cho anh em tại cái kênh mới đó là kênh tiếng bóng đá vip anh em nhớ ủng hộ tiếng bằng một cái lượt đăng ký theo dõi kênh này nhé đó cùng với đó là hai cái kênh tiếng bóng đá cùng với tiếng so kèo nhé anh em ok quay trở lại với cái video lần này à, tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em một cái trận đấu sớm tại giải đấu ngoại hạng anh nhé anh em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 à, đội chủ nhà Crystal Palace cùng với West Ham sẽ có mã kèo đồng đó Crystal Palace bỏ 1 ăn 0.88 còn West Ham là bỏ 1 ăn 1.04 còn ở hiệp 1 thì uh, ờ, Crystal Palace cũng có mã kèo đồng với West Ham luôn nhé anh em đấy còn về mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã cá chặn và 0.75 cho mã kèo ở ngay trong hiệp 1 à, ờ, và hiện tại trận đấu này cũng đã có được mã kèo gốc cũng như mã kèo thẻ phạt luôn nhé anh em à, mã gốc ở trận này à, Crystal Palace sẽ chấp uh, gốc West Ham là mức chấp là 0.5 đó cho mã cả chặn và chấp 0.25 mã gốc sẽ ở ngay trong hiệp 1 luôn nha anh em à, còn tại xỉu gốc ở trận đấu này đó chính là 9.5 cho mã cả chặn và 4.5 cho mã kèo tại xỉu gốc ở hiệp 1 à, và cũng đã có mã kèo thẻ cho anh em tham khảo luôn này thẻ thì hai đội có mã kèo đồng với nhau đó còn về tài xỉu thẻ cả chặn đó chính là 3.5 thì như tiếng đã nói tiếng không tiện đưa một cái trang chính thức có nhiều mã kèo lên đây cho anh em nữa vì chắc chắn sẽ vi phạm được cái chính sách của YouTube nó sẽ quét nó sẽ xóa đi những cái video của tiếng đấy cho nên những anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín ok thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tài khoản trên trang cũng như cách đặt cược cách vào kèo cách chơi đó cách soi kèo cách mua bán kèo trên trang à, anh em thật sự tin tưởng thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đấy là chuyển khoản online đấy anh em hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai nền tảng đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến đi à, tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký để à, cũng như là đưa anh em vào nhóm lấy những mắc kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn luôn để cùng vào bờ cùng kiếm cơm gạo cùng đồng hành với tiến tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào thật sự mà cần tin tưởng ở tiến thôi nhé còn nếu như mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất thì né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian thôi tiến không có rảnh mà đi giải thích với anh em đâu đấy ok thì quay trở lại với cái mã kèo này à, à quên tiến còn chia sẻ thêm một điều nữa để liên hệ với tiến anh em có thể liên hệ qua số zalo 0963 731 346 tiến có ghim cái số zalo ở phía dưới góc màn hình này đấy thứ hai là anh em có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở phần mô tả trong video ấy đó anh em bấm một video của tiến bấm vào phần mô tả sẽ thấy được là facebook nè tele fanpage cùng với tiktok anh em có thể liên hệ một trực tiếp một trong bốn cái nền tảng này đó và tiến cũng muốn nói thêm là hiện tại tiến đang bị giả mạo khá là nhiều trên cái telegram cũng như là facebook và ờ, và cái uh, fanpage luôn đấy cho nên anh em cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link ở trong video mà anh em đang xem đó dưới phần mô tả là những cái đường link chính chủ của tiến ok chưa còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo nhé ok quay trở lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì trước khi đưa ra những sự lựa chọn nó hợp lý nó an toàn nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà ủng hộ xem video của tiến nhận định ấy thì uh, à, anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha sau đó chúng ta sẽ đưa những cái sự lựa chọn mà nó uh, an toàn nó ok nhất để cho anh em có thể kiếm lãi từ uh, cái video này ok uh, nhìn vào màn hình thì anh em có thể thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này Chiếu thông Ballet ganh song với sơ đồ là 433 đó bộ ba tiền đạo đến là AU cùng với ờ, Adora cùng với Olise đó và còn về West Ham sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của West Ham đó không ai khác đó chính là Antonio và cái bộ ba hỗ trợ cho Antonio đó chính là Bowen này cùng với ờ, Benrama và Ravita đấy thì đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu là để tham khảo thôi anh em nhớ nhé không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ này hết đó Ok còn về cái tình hình lực lượng chấn thương của hai đội anh em có đã thấy là đội chủ nhà Chiton Ballet có ờ, bốn uh, cái uh, sự chấn thương ờ, bốn uh, cái sự chấn thương đó chính là Zaha này, Anderson cùng với uh, Klina và Ferguson thì có một tin vui dành cho đội chủ nhà Chiton Ballet ở trận đấu này đó chính là tiền đạo uh, uh, Wifat Zaha có thể ra sân ở trong cái cuộc đối đầu này đó cũng như là Joachim Anderson cũng có thể ra sân vì hai cầu thủ này đã có dấu hiệu là bình phục chấn thương nha anh em còn về đội khách về đội khách West Ham thì chỉ thiếu vắng mỗi cái trường hợp của Ikamaka mà thôi còn lại không có sự vắng mặt đáng tiếc nào xảy ra trong cái cuộc đối đầu ở cái chiến làm khách uh, trên sân của Crystal Palace vào đêm nay đấy thì tiếp theo đó anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng này đây đầu tiên anh em nhìn vào bảng xếp hạng có thể thấy được là đội chủ nhà Crystal Palace đang đứng ở vị trí thứ ba uh, xin lỗi anh em đứng ở vị trí thứ 12 với uh, 37 điểm sau 33 vòng đấu 9 thắng 10 hòa 14 thất bại ghi được 31 bàn thắng và để thủng lưới 32 bàn à, còn về đội khách West Ham thì đang có được là à, ờ, 34 điểm sau 32 vòng đấu 9 thắng 7 hòa 16 thất bại ghi được 34 bàn thắng và để thủng lưới 43 bàn nhìn chung thì anh em có thấy được là West Ham đang kém cái thằng đội chủ nhà Crystal Palace với uh, ờ, 3 bậc trên bảng xếp hạng cũng như đang thua cái thằng Crystal Palace này với 3 điểm cách biệt nha anh em đấy thì với cái mã kèo đồng ở trận đấu này cũng như về về cái uh, uh, vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại thì tiến thấy là hai đội khá đồng đều nhau cho nên cái mã kèo đồng mà nhà cái đưa ra khá là hợp lợi trong cái uh, cuộc đối đầu đêm nay nhé anh em đó vì tại hiện tại West Ham tuy nó thua cái thằng Crystal Palace 3 điểm cách biệt nhưng nó vẫn đang thi đấu ít hơn cái thằng Crystal Palace này là một trận nha anh em đó và cả hai cùng có được uh, ờ, 9 chiến thắng như nhau này đó còn West Ham thì ghi được 34 bàn uh, nhiều hơn Crystal Palace là 3 bàn đó cũng như West Ham để thủng lưới 43 bàn uh, thủng lưới nhiều hơn cái thằng Crystal Palace chỉ một bàn mà thôi chứng tỏ là hai đội này cũng khá là đồng đều nhau đúng không anh em đấy thì nhìn chung thì uh, chiếc Tom Palace thì nó đang ở một cái vị trí khá là an toàn an toàn hơn so với West Ham đúng không anh em vì hiện tại nó đang bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ đó chính là Leicester đến tổng cộng là 8 điểm cách biệt mà phía trước chỉ còn 5 vòng đấu nữa thôi đó cho nên một cái vị trí khá là an toàn đối với chiếc Tom Palace đứng ở vị trí thứ 12 này đấy còn về đội uh, khách West Ham thì chắc chắn nó sẽ gắt cần điểm trong cái cuộc đối đầu điểm này. nó cần điểm nhiều hơn hết so với cái thằng à, chiếc Tom Palace vì nếu như nó thắng trận này sẽ có cùng trận uh, uh, có cùng cái số trận đấu cùng với các đội còn lại như chiếc Tom Ballet này đó và có được 37 điểm đồng điểm với chiếc Tom Ballet luôn đó và lúc đó thì nó sẽ ờ, có một cái vị trí nó an toàn hơn trên cái bảng xếp hạng đúng anh em một đội bóng mà có truyền thống lâu đời nhưng West Ham chắc chắn là nó cũng chả muốn phải rớt hạng cái mùa giải năm nay đâu đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội giải dạo gần đây đây thì anh em thấy này cái thằng chiếc Pallet sau khi trải qua cái chuỗi chặn khá là đầy thất vọng đó hòa không không trước Liverpool sau đó lại thua liên tiếp 4 trận đấu đó thua 0-1 trước Aston Villa cùng với Man City này đó cùng với Brighton luôn và tiếp theo đó lại nhận một trận thua khá là đậm 1-4 trước Arsenal thì sau trải qua bốn cái trận thua liên tiếp này à, chiếc Pallet đã tìm lại được chính mình khi mà thắng liên tiếp 3 trận đấu và tiếp theo đó là một trận hòa 0-0 trước uh, Everton à, và mới đây nhất là cái trận thua 0-2 trước Wolves ngay trên uh, sân khách đấy thì với cái việc mà thắng 3 hòa 1 và thua 1 ở 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh và đã mang về cho mình đến 10 điểm thì cũng đã giúp cho Crystal Palace có một uh, ờ, Crystal Palace có một cái vị trí khá là an toàn trên bảng xếp hạng đúng không anh em đấy thì những trận thắng của Crystal Palace cũng khá là ấn tượng như chiến thắng 2-1 trước Leicester này đó 5-1 trước Leeds United hay là 2-0 trước uh, Southampton rồi hòa 0-0 trước Everton này đó thì uh, còn về đội khách về đội khách West Ham thì động cũng đang có một phong độ phải nói cực kỳ tốt luôn em nó chỉ chịu uh, thua hai uh, thua 2 hòa 2 và thắng tổng cộng là 5 trận ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường mà thôi đó nhìn chung anh em xem này thằng West Ham nó vừa hạ được cái thằng uh, Ren ở cái giải cúp C3 châu Âu đó lượt đi hòa một đều lượt về hạng này đến tỷ số là 4-1 đó và West Ham cũng đã lọt uh, đến cái vòng bán kết tại cái giải đấu cúp C3 châu Âu này đấy và tại giải ngoại hạng Anh thì nó cũng chỉ chịu thua mỗi cái đội bóng mạnh như là thua 2-1 trước Liverpool này đó cũng như là thua 1-5 trước Newcastle một Newcastle đang có một cái phong độ cực kỳ cao cái mùa giải năm nay đó cùng với đó có những chiến thắng cũng khá là ấn tượng trước mọi đối thủ như là 4-0 trước AEK tại cúp C3 này đó rồi à, các trận thắng 1-0 cùng tỷ số trước Southampton cùng với Fulham đó và ấn tượng nhất đó chính là trận hòa hai điều ngay trên sân nhà của mình khi mà cầm chân được cái đội uh, uh, ứng cử viên vô địch đó chính là pháo thủ nha anh em đó thì tiếp theo đó nó lại có thêm một chiến thắng 4-0 khá là đậm trước Bournemouth và mới đây nhất như tiếng đã nói nó chỉ thì chịu thua duy nhất vào là Liverpool đó với tỷ số xét nút là 1-2 mà thôi và tiếng sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội này đây trên sân nhà thì Crystal Palace uh, thắng 1 hòa 2 và thua 1 ở 4 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Nhìn chung cái phong độ của Crystal Palace cực kỳ tốt ở trên sân nhà luôn nha anh em, dù cho chỉ có một chiến thắng thôi, nhưng mà anh em nên nhớ các đối thủ còn lại mà Crystal Palace phải đối đầu cực kỳ mạnh như là thua xét nút trước Man City 1-0 mà thôi đó rồi hòa với 00 trước Liverpool này cũng như hòa 00 trước Everton và thắng 2-1 trước Leicester phong độ khá là ổn còn về đội cách West Ham cũng ờ, có phong độ tốt không kém gì cái thằng chủ nhà Crystal Palace khi mà có được hai thắng một hòa ở ba vòng đấu gần nhất đó thắng 1-0 trước Fulham cũng như là 4-0 trước Bournemouth không để thủng lưới luôn anh em đó và trận hòa 1-1 trước cái thằng đen à, ờ, tại cúp C3 châu Âu thì anh em có thể cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu với của hai đội nhé anh em thì à, à, chủ nhà chiếc thông Palace nó đã có được một thắng à, một hòa và phải nhận hai thất bại trước West Ham ở bốn vòng đối đầu nhau gần nhất nhưng có điều đáng khen ngợi dành dành cho cái thằng chiếc thông Palace đó chính là ở cái trận lượt đi trận lượt đi mùa giải ngoại hạng Anh mùa này thì trên sân nhà của West Ham chiếc thông Palace đã hạ cái thằng West Ham này với tỷ số là 2-1 đó thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về trận đấu này à, đây anh em anh em có thể thấy là ở cái trận lượt đi trên sân nhà West Ham đã chấp chiếc Palace với mức chấp là chấp nửa trái đó và chiếc uh, rất tiếc cho West Ham lại trận đấu này với cái mức kèo trên chấp nửa trái nhưng mà West Ham lại nhận thất bại lệch với tỷ số 1-2 trước cái thằng Crystal Palace đó còn về cái uh, mức kiểm soát bóng thậm chí Crystal Palace nó còn kiểm soát nhiều hơn cả West Ham nữa nè 58% so với 42% của West Ham và tung ra được đến 15 pha dứt điểm trong đó có 6 pha dứt điểm gây nguy hiểm này một cái thành tích khá ấn tượng của Crystal Palace khi mà phải thi đấu trên sân nhà của West Ham đúng anh em West Ham nó chỉ tung ra được 5 cú sút ở toàn trận đấu thôi và chỉ có hai pha nguy hiểm thôi với 42% kiểm soát bóng một cái con số kiểm soát khá là tệ đúng không anh em đó về kiểm ờ, về về cái kèo ờ, tỷ số gốc thì cái thằng chiếc Palace nó cũng áp đảo so với West Ham là 52 đó xét về mọi mặt thì chiếc Palace làm cực tốt ở cái trận lượt đi nha anh em đó nó trên cơ hoàn toàn dù cho là được xếp vào cái đội cửa dưới và phải làm khách trên sân của West Ham nữa đấy thì quay lại với uh, cái lịch sử đối đầu như tiến đã nói vừa rồi thì tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác về lịch sử đối đầu của hai đội sau đó chúng ta sẽ đưa ra những sự lựa chọn nó an toàn nhất để chúng ta có thể đầu tư kiếm cầm gạo nha anh em đây có một cái thông số mà tiếng cực kỳ kết ở trong cái mã kèo này đó chính là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn đây anh em 10 trên 10 chặn hai đội đụng độ với nhau thì uh, đụng độ với nhau gần nhất nha anh em đó 10 trên 10 chặn đụng độ với nhau gần nhất thì cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương cũng như 6 trên 7 chặn hai đội phải đối đầu với nhau thì đều có từ 3 bàn thắng trở lên chứng tỏ là hai đội này à, thường diễn ra với cái thế trận rất là cởi mở anh em đó và đều có từ là ba bàn thắng trở lên và cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương luôn đấy và 5 trên 5 chặng ờ, gần đây nhất thì cả hai đội ờ, đều có dưới 10.5 góc cũng như 6 trên 6 chặng đối đầu với nhau thì cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt đó xét về cái mức kèo mà thẻ phạt cùng với mã kèo ờ, góc anh em thì cái tỷ lệ về xỉu khi mà hai đội này bóng này đối đầu với nhau à, tỷ lệ về xỉu cực kỳ cao nha anh em đó cái tỷ lệ về xỉu thẻ cũng như xỉu góc nhá còn về các mã kèo khác à, thì à, tiến lệ thiên về cái mã tài ở trận đấu này cũng như là mã cả hai đội ghi bàn đó anh em xem này 10 trên 10 uh, ờ, chặn hai đội đối đầu với nhau đều có được bàn thắng vào lưới, lưới đối phương đúng không thì không có lý do gì để anh em không đầu tư mạnh vào mã kèo cả đội ghi bàn cả đó cũng như mã tài trận đấu này khi mà 6 trên 7 chặn hai đội đối đầu với nhau cả hai đội đều có từ ba bàn thắng trở lên đó cũng như là là 100% ở 5 trên 5 chặn đụng độ với nhau nè cũng như 6 trên 6 chặn đụng độ với nhau luôn cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt và dưới 10.5 uh, à, phạt góc nhưng hiện tại tiến lại không tự tin vào các cái mã kèo này cho lắm vì hai đội đang rất là cần điểm đặc biệt là cái thằng West Ham này đó chắc chắn nó sẽ thi đấu với một lối chơi rất là gắn sẽ không chịu thua thiệt trước đối phương đúng không anh em đó cho nên tiến uh, ờ, hơi cân nhắc khi mà kêu anh em đầu tư vào món kèo xỉu thẻ cũng như là xỉu gốc trong trận cầu này cho nên tiến sẽ bỏ qua nhé còn anh em kết thì anh em có thể vào ok với những gì Tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo hiện tại mà nhà cái đưa ra thì Tiến có các mã kèo như sau có thể cho anh em đầu tư anh em hợp mã chung ý anh em vào nhé đây anh em đầu tiên là anh em vào mạnh cho Tiến đó chính là mã kèo West Ham đó anh em vào mạnh cho tiếng mã kèo West Ham à, kèo đồng bỏ 1 ăn 1.04 trong trận cầu này thứ hai là anh em vào thêm cho tiếng mã kèo là tài 2.25 cả trận đó cùng với đó cùng với đó thì anh em có thể vào thêm cho tiếng là mã kèo West Ham ở ngay trong hiệp 1 luôn đấy đây là ba cái mã kèo mà tối ưu nhất tiếng đưa cho anh em có thể tham khảo trong trận cầu đêm nay nhưng mà tiếng cũng xin nhắc lại đây chỉ là những cái mã kèo mà tiếng đưa lên YouTube chủ yếu cho anh em tham khảo thôi đó còn những mã kèo chắc chắn hơn nếu như mà trước giờ bóng lăn khi mà tiếng nắm bắt được cái lối chơi cái sơ đồ của hai đội ấy lúc đó tiến sẽ đưa những cái mã kèo chuẩn hơn cho anh em đúng anh em mình biết được sơ đồ biết được chiến thuật của hai đội thì lúc đó những mã kèo đưa ra anh sẽ chắc ăn hơn rất là nhiều đó bên cạnh đó anh em còn có thể vào cho tiến thêm cái mã kèo đó chính là cả hai đội cùng ghi bàn anh em nhớ nhá mã kèo đó chỉ có trên trang thôi khi nào mà anh em chơi trên trang tiến sẽ hướng dẫn anh em vào mã kèo đó nhá còn lại là ba mã kèo này là tiến đưa ra cho anh em tham khảo này đó ok thì lý do vì sao mà tiến lại chọn West Ham tại vì uh, à, West Ham hiện tại là một đội bóng ờ, đang khá là cần điểm đúng không anh em đó nó thua cái thằng Crystal Palace này 3 điểm cũng như thi đấu ít hơn một trận đó và đang rất ở gần cái nhóm nguy hiểm đó và những trận đấu gần đây của nó ở ờ, ba trận đấu gần nhất nó có được hai thắng một hòa đặc biệt là tại ngoại hạng Anh nó đã có hai trận thắng liên tiếp trên sân khách thì không có lý do gì anh em lại ngại không đầu tư vào West Ham cả đó ok thì đó chỉ là cái sự lựa chọn của tiếng thôi anh em học mã trùng máu thì vào nhé còn không thì có thể đánh ngược lại hoặc xem là tham khảo thôi Ok, còn những anh em nào mà thật sự muốn có một trang chơi uy tín, đổi tin tưởng tiếng thì chỉ cần anh em có được số tài khoản ngân hàng, có xài cái internet banking, chuyển khoản online đấy, hoặc là anh em có sử dụng quý Momo, chỉ cần như thế thôi anh em cứ tự tin liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346, Tiến có ghim ở phía dưới màn hình trong video này. Hoặc là bốn cái ờ, đường link trong bốn cái nền tảng khác nhau tại ờ, cái phần mô tả trong video này. Ok anh em cứ liên hệ Tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em nhé Ok Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây Anh em đừng có quên là để là một cái like ở trong cái video này uh, và ấn nút đăng ký theo dõi kênh đó chính là ba cái kênh của tiến luôn nha anh em nhớ ủng hộ nhé đầu tiên là kênh tiến soi kèo đó thứ hai là kênh tiếng bóng đá thứ ba là cái kênh mới lập của tiếng uh, ờ, tiếng bóng đá vip kênh này là tiếng đã nói rồi tiếng sẽ chuyên lên các video tại cái giải đấu sea games 32 cho anh em full tất cả các trận đấu riêng tại cái kênh này thôi anh em nhớ nha ok uh, ờ, tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha